Tin chi tiết lộ tử vi tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, 6 tháng cuối năm âm lịch, năm Quý Mão 2023, may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý thí chủ tuổi Tân Hợi đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý thí chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý Thiên Chủ tuổi Tân Hợi kính mến, từ trước đến nay, con đường đi tới thành công nào cũng rất khó khăn, cũng đầy gian khổ, cộ người của câu, bạo kiếm sắc nhờ mài ra, hoa mai thơm nhờ sống trong bút giá và người muốn thành tài thì đều phải trả giá và đánh đổi kinh qua đủ các loại lò rèn. Khi thành máu vật rồi thì tự khắc cuộc đời sẽ an bài cho số phận, an nhàn, giàu sang, phú quý, mưu cầu như ý, sợ cầu như nguyện, con cháu ba đời vẫn được hưởng phúc báo từ bạn. Và khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong 6 tháng cuối năm âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, các bậc thầy tử vi đã chỉ ra rằng người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ có những dấu hiệu may mắn đặc biệt giúp cho con giáp này liên tục nhận được vận may cực lớn, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, giàu sang phú quý, đổi đời ngoạn mục và tiền tiêu ba đời cũng không hết Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Làm sao để giải hông hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may cực độ này? Thì xin mời quý tín chủ tuổi Tân Hợi cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé. Tổng quan tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Những người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, bước sang năm Quý Mão 2023, có cục diện thiên sinh địa hợp. Thiên can bản mệnh là Tân Kim, tương sinh cho thiên Can năm là quý thủy, tạo thành bố cục chính ấn tương sinh kiếp tài. Còn thái tuế mão mộc và hợi thủy, tam hợp mộc cục vô cùng thuận lợi. Có thể thấy, những người tuổi tân hợi khi bước sang năm quý mão 2023 gặp nhiều điều may mắn và thuận lợi. Mọi việc trong cuộc sống đều thuận lợi và trôi chảy. Năm nay bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp. Con giáp này đối xử với mọi người một cách chân thành và cởi mở, nhờ vậy mà đi tới đâu bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người thậm chí những khó khăn, thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước. Tất nhiên trong năm không chỉ toàn những điều thuận lợi, ngũ quỷ và kiếp tài ẩn tàng là dấu hiệu cho thấy xung quanh bạn có những kẻ hẹp hòi, đố kỵ với thành công mà bản mệnh gặt hái được, từ đó kiếm cớ gây chuyện làm hạ thấp uy tín của bạn. Điều mà con giáp này cần làm là bình tĩnh, ứng phó, chớ để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình. Chẳng vô cớ mà ông bà ta xưa có câu 49 chưa qua 53 đã tới hay 49 bước qua 83 bước lại. Ở giai đoạn này tin chắc là 10 người, thì hết 9 người cảm thấy ớn lạnh, vì sẽ không ít những sự kiện lớn để thách thức được xảy ra. Nó chính xác là giai đoạn khổ nạn, ly hôn, thất bại, mất mát tài sản, ly tán, chia xa, phá sản. Điều gì cũng có thể xảy ra, theo quan điểm dân gian thì mỗi người đều phải trải qua những tuổi hạn nhất định. Nhiều người vẫn tin rằng, thông thường vào năm hạn sẽ gặp những chuyện không hay, thậm chí là mất mạng. Trong thực tế thì bất cứ thời gian nào trong cuộc đời đều có thể gặp vận hạn xấu. Nhưng xem tử vi 2, tuổi 49, 53 là tuổi hạn nặng nhất trong đời người. Trong nhân gian có nhiều cách giải thích vì sao tuổi 49, 53 chúng ta gặp rủi ro nhiều hơn. 49 tuổi tương ứng với nam gặp sao phái bạch, nữ gặp sao thái âm. 53 tuổi tương ứng nữ gặp sao thái bạch, nam gặp sao thái âm, mà thái là quá, bạch là trắng, chủ về tăng chế tai nạn, xương cốt. Âm là tối, đen nước yểm trợ chủ về ống đao dao, kéo, xe cộ, sông nước. Ngoài ra 49 tuổi, đàn ông gặp hạn toán tận, đàn bà gặp hạn huỳnh tuyển. 53 tuổi đàn ông gặp hạn diêm vương, đàn bà gặp hạn thiên la. Đây cũng đều được coi là những hạng nặng nề với một đời người. Vậy nên mới nói hạn tuổi 49, 53 thường gặp hạn về tăng chế, về sức khỏe, về bệnh tật hoặc may mắn hơn là chỉ ảnh hưởng về phần kinh tế. Từ tuổi 49, 53 trở đi cả nam giới và nữ giới tuổi này đều không được khỏe vì khả năng ăn uống kém dần, không đảm bảo dinh dưỡng nên sinh ra nhiều bệnh tật. Riêng phụ nữ rơi vào thời kỳ tiền mãn kinh nên tuổi này tâm sinh lý bất ổn, hay cáu gắt, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, ủ tai, kinh nguyệt thất thường, hay bị bốc hỏa và cảm giác lạnh trong người xen kẽ. Đối với nam giới, cũng dễ mắc những bệnh thông thường như cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản, hay thậm chí bộc lộ nhiều bệnh tật như tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, thoái hóa khớp, nhiều bệnh tật do tuổi trẻ không chăm sóc, giữ gìn sức khỏe cũng là điều dễ hiểu. Và do đó, nguy cơ thiệt mạng khi ở độ tuổi ở bên kia sườn dốc là rất dễ xảy ra, vì thế ta cần biết và tin điều này. Để từ trẻ nên hiểu rõ tình hình về giai đoạn quan trọng này để sớm tìm cách cải thiện, củng cố cho sức khỏe. Trước khi bước qua tuổi 49, khi làm được điều đó, thì trong tương lai sức khỏe của chúng ta mới được đảm bảo. Giai đoạn 49, 53, không có gì đáng sợ nữa. Người ta thường nói, qua giai đoạn này mà không gặp bệnh gì quá nặng, thì cơ hội chúng ta sống thọ tới 100 tuổi là hoàn toàn có thể xảy ra. Do vậy ta chỉ cần chú ý tốt hơn về sức khỏe, cũng như lao động, cân bằng cuộc sống, tâm lý thay vì việc cầu khẩn, nghĩ ngợi. Về thiên can, xét về thiên can những người tuổi tân hợi có thiên can là tân kim, gặp năm 2023 có thiên can là quý thủy, kim và thủy có sự tương sinh, kim sinh cho thủy. Mặc dù được tương sinh, nhưng do thiên can bản mệnh sinh xuất cho thiên can của năm, nên góp phần bất lợi. Mọi việc trong năm diễn ra bình thường, không có gì quá nổi bật hay tạo ra đột phá, sức khỏe có vấn đề xấu, dễ ốm đau hơn, vì vậy cần phải chú ý. Về địa chi, xét về địa chi thì những người tuổi tân hợi có địa chi là hợi, gặp năm 2023 có địa chi là Mão, Hợi và Mão nằm trong tam hợp của Hợi Mão Mùi, cho nên chủ về hòa hợp. Mọi việc trong năm hanh thông, tiền tài sự nghiệp bền vững, công việc làm ăn được như ý, có tin vui về thêm người, thêm của trong gia đình. Về ngũ hành, tuổi Tân Hợi có ngũ hành là Kim, gặp năm Quý Mão 2023, ngũ hành cũng thuộc Kim, Kim gặp Kim chủ về bình hòa, không có sự xung khắc hay bất lợi, chủ về một năm về phương diện ngũ hành ổn định về mọi mặt, từ sức khỏe đến tiền tài cũng không cần phải lo lắng, cuối năm gặt hái được nhiều thành công. Về cung phi Với tân hợi năm mạng, cung phi là khôn thổ, gặp năm 2023, cung phi là tốn mộc, xét thấy hai cung phi này thuộc vào ngũ quỷ. Cho nên tuổi tân hợi nam mạng có sức khỏe kém, công việc khó khăn vất vả, dễ bị mất mát tiền của. Với tân hợi nữ mạng, cung phi là tốn mộc, gặp năm 2023 cũng có cung phi là tốn mộc, hai tốn gặp nhau được hưởng phục vị, cho thấy nữ mạng tuổi tân hợi có phần tốt hơn nam mạng. Khi mà mọi việc trong cuộc sống của những người này ổn định hơn, tình cảm gia đạo cũng yên ổn không phải lo nghĩ gì quá nhiều. Cụ thể từ bi chi tiết từng tháng. Của tuổi tân hợi, sinh năm 1971, trong 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch, xem tử vi tháng 7 âm lịch 2023 của tuổi Tân Hợi. Tháng 7 âm lịch năm 2023, vận trình của tuổi Tân Hợi rất bấp bênh do nhiều hung tinh soi chiếu, vận khí giảm sút nghiêm trọng, hung hỏa nhiều hơn cát lành, hành sự hết sức thận trọng để tránh gặp phải tai ương. Cuộc diện tương hại gây nên không ít những sóng gió, đủ để người tuổi này nhiều phen trời chật. Công việc nhiều trở lực, khó khăn chất chồng họa quan trường luôn rình rập, tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại, càng những biểu hiện xuất sắc và cao ngạo của bản mệnh càng dễ dẫn tới hỏa thị phi hãy nghiêm cẩn và khiêm tốn hơn để tự bảo vệ bản thân áp lực công việc lớn các mối quan hệ xã giao ngày càng rối ren đồng nghiệp quay sang bất mãn cấp trên thiếu sự tin tưởng khiến bản mệnh rối như tơ vò có điều bản mệnh ít nhiều vẫn có sự tương trợ từ thiên đức cát tinh chỉ cần tập trung tinh thần cao độ hà quyết tâm tới cùng thì vẫn có thành công xứng đáng tình hình tài chính trong tháng thăng trầm nhiều biến động Mặc dù đầu tư vẫn thế dấu hiệu thu lời, tuy nhiên thì lợi nhuận không quá cao, đã vậy rủi ro lại lớn. Chi tiêu trong tháng nhiều, lại có hiện tượng phá tài do bị tiểu nhân lừa gạt, cần tỉnh táo quản lý túi tiền thật chặt. Chuyện tình cảm kém sắc, các cặp vợ chồng trong tháng này đều khó tránh khỏi mâu thuẫn, bất đồng, dẫn đến cãi vã. Thời gian bên nhau thì ít nhưng lần nào cũng xảy ra tranh cãi, khiến không khí gia đình trầm lắng, ảnh hưởng đến các thành viên trong nhà. Sức khỏe của tuổi Tân Hợi trong tháng này cũng có dấu hiệu giảm sút, suy nhược cơ thể do hung tinh thiên nguyệt tác động, sức đề kháng kém, cơ thể yếu nhược, ốm đau bệnh tật, dễ mắc các chứng bệnh thay đổi theo thời tiết. Xem tử vi tháng 8 âm lịch 2023 của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của tuổi Tân Hợi khá thuận lợi, hầu như không gặp phải trở lực nào quá lớn. Được Thiên Vu và Tả Phù hỗ trợ đắc lực, công việc tiến triển thuận lợi, nhìn thấy nhiều cơ hội thăng tiến. Tài vận trong tháng bình ổn chính tài khởi sắc, thứ tài may mắn, đầu tư có dấu hiệu thu lời, tiếp tục duy trì sẽ gặt hái được thành quả lớn hơn. Kinh doanh, buôn bán diễn ra thuận lợi, doanh thu khả quan, đẩy mạnh số lượng buôn bán, lãi lớn sẽ được thu về túi. Tình hình sức khỏe của tuổi Tân Hợi được cải thiện đáng kể, người bệnh nhanh chóng phục hồi, người bình thường càng thêm khỏe khoắn, không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Có điều chú ý khi lái xe, đề phòng tai nạn do thiên cầu hung tinh rình rập. Xem tử vi tháng 9 âm lịch Xem tử vi hàng tháng của 12 con giáp cho thấy, trong tháng giáp tuất, tình hình tài chính của tuổi tân hợi nhiều biến động, ngày càng có xu hướng bất ổn. Mặc dù thu nhập trong tháng 9 âm lịch này không tồi, song bản mệnh cần phải xem lại thói quen chi tiêu lãng phí của mình. Từ đó có kế hoạch quản lý tài chính thật tốt, có như vậy mới tích lũy lâu dài cho tương lai. Tháng được Nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh ủng hộ, công việc tiến triển khá thuận lợi. Tuy nhiên đôi khi bản mệnh cảm thấy nhàm chán vì đã quá quen với công việc. Để thoát khỏi tình trạng này, bản mệnh cần phải tìm cách đổi mới, tạo hứng thú cho chính mình, nên xông xáo ra ngoài để tìm cơ hội phát triển bản thân. Bách Việt đào hoa xuất hiện sẽ thúc đẩy các mối quan hệ xã giao cuộc bản mệnh thêm hài hòa, rất có lợi cho sự nghiệp. Đời sống hôn nhân gia đình nhìn trung bình ổn, Tuy nhiên sự kết nối giữa các thành viên trong nhà ngày càng rời rạc, xa cách, rất cần tuổi tân hợi dành thời gian để kéo mọi người gần nhau hơn. Xem tử vi tháng 10 âm lịch Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 của tuổi tân hợi, bản mệnh gặp khá nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với cấp trên, có thể vì hiểu sai ý, nên công việc không thể diễn ra suôn sẻ như ý. Khi tranh luận với bất cứ ai bản mệnh có xu hướng nổi nóng, mất kiểm soát, thực ra trong những lúc nhạy cảm như thế này, việc bạn trùng xuống là điều cần thiết. Nếu công việc mãi chưa có tiến triển, thì bạn nên xem xét vấn đề ở đâu để tìm giải pháp. Việc đầu tư vào một vài khóa học chuyên môn cũng được bạn nên cân nhắc trong các thứ tự ưu tiên trong tháng này. Tuy nhiên, về khía cạnh sức khỏe có thái tuế, không tin gây điểm báo, tai nạn bất ngờ, do đó phản mệnh nên lưu ý cẩn thận trong công việc, nhất là khi xuất hành đi xa. Xem tử vi tháng 11 âm lịch 2023 của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Người tuổi Tân Hợi tháng 11 âm lịch năm 2023, tràn đầy may mắn, do được rất nhiều cát tinh chiếu mệnh. Vì thế bản mệnh muốn thực hiện kế hoạch gì thì hãy bắt tay và thực hiện ngay, chớ chần chừ, do dự mà bỏ lỡ cơ hội hiếm có. Tam hợp phù trợ đem tới nhiều cơ may cho bản mệnh, rất có thể quý nhân xuất hiện trong thời điểm này, có thể chỉ cho bạn một định hướng mới phát triển phù hợp. Quan hệ xã giao hài hòa cũng giúp bạn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của nhiều người, khiến nhiều nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi cũng được giải quyết thuận lợi hơn hẳn. Về phương diện tài lộc, theo tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Tân Hợi, nhiều cơ hội kiếm tiền ập tới dồn dập, thậm chí khiến bạn cảm thấy bối rối vì không biết bắt tay vào kế hoạch nào trước. Hãy dành thời gian để cân nhắc xem điều gì là phù hợp với mình. Bản mệnh không nhất thiết phải chạy theo xu hướng, bởi bạn hoàn toàn có thể tự phát triển theo một hướng khác so với số đông, nhưng vẫn có thể kiếm tiền về đầy túi, tính cách cởi mở, thân thiện, hài hước nhưng cũng chín chắn, đa tài chính là yếu tố khiến người khác không thể cưỡng lại bạn. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm 2023 của tuổi Tân Hợi. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm 2023, người tuổi Tân Hợi đón nhiều hỷ sự trong tháng mới, nhờ có cả Tam hội và Đế vượng che chở. Vận trình thăng cấp nhanh chóng, chẳng điều gì có thể ngăn cản bạn tiến băng băng về phía trước, đạt được thứ mình muốn công danh sự nghiệp trên đà tăng tiến, người này được thôi thúc tạo ra thật nhiều sự bứt phá, vì bạn đang có nhiều năng lượng rất mạnh mẽ. Trong những dự định sắp tới hãy mạnh dạn theo đuổi vì có những quý nhân hỗ trợ, giúp bạn nâng tầm quan sát trước những quyết định đúng đắn. Vận trình tài lộc của tuổi này cũng đi lên, trong khoảng thời gian cuối năm, bản mệnh có thể đánh bại được đối thủ nhờ tài năng và kinh nghiệm của mình, nhờ đó thu được lợi nhuận tương xứng. Tuy nhiên, tháng có hung tinh chủ hao tài là kiếp tài vây hãm, nên bản mệnh có khả năng hao tiền tốn của rất lớn, có thể là cho những kế hoạch mua sắm, sửa soạn cho dịp Tết. Tình cảm trong tháng chạp của tuổi tân hợi cũng sáng bừng trong những cảm xúc ngọt ngào. Những người đã lập gia đình được tận hưởng bầu không khí vợ chồng hòa thuận, con cái quây quần bên nhau. Nếu bất mở rộng mối quan hệ xã giao, những người còn độc thân dễ tìm được người phù hợp, đồng thời còn giúp ích cho cả phát triển sự nghiệp. Thể trạng của người tuổi này khá sung mãn trong tháng, khi vận khí đang đi lên, cộng với thói quen sinh hoạt khoa học, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, bản mệnh hoàn toàn yên tâm về sức khỏe của mình. Vẫn cần lưu ý, tháng này có dấu hiệu dịch chuyển khá nhiều, bản mệnh tuổi tân hợi cũng nên chú ý vấn đề an toàn khi đi lại. Để gia tăng may mắn, tiếp theo đây là phong thủy tài vận cho người tuổi tân hợi, sinh năm 1971, 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch. Về mặt phong thủy, không được thuận lợi do ngũ hoàng đi vào cung mệnh, ngũ hoàng liêm trinh hay còn gọi là ngũ hoàng sát. Chính quan sát là hung tinh xấu nhất trong các ngôi sao, nó đại diện cho các tai họa bất ngờ, bệnh tật, cái chết. Thông thường hướng này xuất hiện đồ vật lung tung, vứt bừa bãi mà không dọn dẹp, thì vận trình của gia chủ sẽ xuống dốc không phanh. Cách hóa giải Ba vị trí quan trọng liên quan đến vận trình của bạn là phòng ngủ, bàn làm việc ở nhà hoặc cơ quan và nhà bếp mà nằm ở hướng Tây Bắc, thì 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch cần thận trọng. Trong 6 tháng cuối năm 2023, dù công việc hay cuộc sống, thì những người này có nhà ở hướng Tây Bắc đều dễ phạm phải những sai lầm cấp thấp nhất. Theo tử vi tuổi tân hợi năm 2023, thì bản mệnh rơi vào cục diện thủy khí tương sinh mão mộc, khiến thủy khí tiêu hao, dương khí yếu nhược. Như vậy, ngũ hành may mắn nhất với người tuổi hợi năm 2023 chính là ngũ hành thủy. Và theo nguyên lý của cửu cung phi tinh năm 2023, thì ngũ hành kim sẽ là quý nhân của bản mạng tuổi tân hợi. Xét theo tài vận việc đi ngủ sớm giúp người tuổi hợi có thể cải thiện và nạp thủy khí cho mình. Thông thường người này muốn có vận khí tốt thì hãy đi ngủ trong khung giờ từ 21 giờ tới sáng. Thường xuyên đi du ngoạn, nếu có ao hồ hoặc đi tắm biển, cũng giúp người tuổi tân hợi sẽ có được may mắn cho mình. Từ lý luận ngũ hành ở trên, người tuổi tân hợi có thể áp dụng những gợi ý dưới đây để cải thiện vận trình của mình trong năm quý mão 2023. Màu sắc may mắn, màu xanh da trời, màu xanh nước biển, màu xanh lam, màu trắng. Màu sắc đen đủi, màu xanh lá cây, màu xanh lục, màu đỏ. Con số may mắn, số 1, số 6, số 7, số 67, số 16, số 71, số 76. Con số đen đủi, số 3, số 4, số 9, số 23, số 49, số 93. Quý nhân, Ất Mão, Đinh Mùi, Giáp Dần. Tiểu nhân, Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi, Canh Thân. Và phần cuối cùng là nhân sinh cảm ngộ. Quý bản mệnh tuổi Tân Hợi thân mến. Đức hạnh là việc trọng yếu nhất của con người, già trẻ, lớn nhỏ, ai cũng phải rèn đức hạnh và nó là trụ cột của đạo làm người. Từ lộ cho rằng, Người có trí tuệ, lòng tốt và đức hạnh, lòng tốt của mỗi người ấy là đức, nết tốt của mỗi người ấy là hạnh, lòng tốt ấy được mang đi khắp mọi nơi, nết tốt ấy làm gương mẫu cho xã hội. Tất nhiên có được nết tốt ấy mới làm được việc lành, thế nên cả đức lẫn hạnh phải khăng khít không thể rời bỏ nhau. Người có đức hạnh giống như người dựng ngôi nhà có được cái nền móng cẩn thận, chắc chắn sẽ được bền lâu và vững vàng. Đã cho đức hạnh là nền móng thì lúc nào chúng ta cũng phải cần nó vào trong luyện thường ngày đến khi nào chúng ta thấy đức hạnh nơi mình được đầy đủ, nghĩa là không còn chỗ thiếu sót, lỗi lầm. Chẳng những với ông bà, cha mẹ và thân quyến trong gia đình, mà còn đối với người ngoài xã hội cũng vậy. Họ có những giọng nói hiền hòa, do lòng họ phát ra, không giống người xảo quyệt, chuyên nói lời dối trá. Hơn nữa lời của những người có đức hạnh nói ra đều lợi ích, chẳng những lợi trong gia đình mình, mà còn lợi ích cho những người xung quanh và lời nói của họ có hương vị thơm tho, khiến người nghe không chán. Người có đức hạnh đáy lòng của họ lúc nào cũng tiềm ẩn sự mong muốn các việc nhân từ, quả nghĩa. Nhân là tha thứ người lỗi lầm, từ là giúp đỡ kẻ khác, cùng được sống đầy đủ, hòa là liên kết mọi người, vây lấy hạnh phúc, nghĩa là quên mình để cứu người lâm cơn nguy nan, như là cứu kẻ thân quyến của họ vậy. Người có đức hạnh, lòng họ luôn luôn khoan dung, khoan dung là bản tính của họ có sẵn trong từng nhịp thở. Họ khoan dung tha thứ tất cả loài người đến loài vật, họ không khi nào vô cớ làm cho kẻ khác chịu đau khổ, hay giết chết loài vật một cách quá đáng. Con người ấy luôn luôn có trung hậu, cư xử trong gia đình hiếu thuận, tình nghĩa đượm đà, còn đối với người ngoài thì ăn ngay ở thật. Đức hạnh và trí tuệ, nếu chúng ta không có trí tuệ và những ý nghĩ tốt trong tâm, nó giống như một nhà máy không có tài nguyên và nhiên liệu, bởi vậy nó cũng không thể sản xuất ra một loại sản phẩm tốt. Nếu tâm chúng ta chứa đầy phúc đức và suối nguồn của sự thông minh, chúng ta sẽ có thể liên tục sản xuất ra được những sản phẩm trí tuệ và có ích cho nhân loại tâm hồn của mỗi người được chăm sóc và nuôi dưỡng mỗi ngày bằng những việc làm có ý nghĩa. Hàng ngày xung quanh ta có biết bao nhiêu điều tốt đẹp, chỉ cần tỉnh táo nhận ra và chọn lựa, chúng ta không thiếu những hạt giống tốt đẹp để gieo trồng. Là người nếu biết lấy đức làm gốc rễ, ấy là bậc minh trí, bởi đức hạnh chính là đại biểu cho kết quả hàm dưỡng của một người. Nếu một người không ngừng tụ tâm tích đức, ắt sẽ gia tăng trí tuệ, ngộ đạo nhân sinh, tìm được chân lý và hạnh phúc viên mãn cho chính mình. Từ câu nói, người trí tuệ là người có thể hiểu rõ người khác, người nhân đức là người có thể yêu quý người khác. Nhan Uyên cho rằng người trí tuệ là người sáng suốt tự biết mình, người nhân đức là người có thể tự trọng tự yêu quý mình. Sau đó có thể thấy người trí tuệ là người hiểu rõ người khác, biết rõ bản thân, thấy người khác hiểu mình. Khổng Tử nói, trí xà bất hoặc, nhân xà bất ưu, dũng xà bất hủ, nghĩa là người trí tuệ thì không nghi hoặc điều gì, người nhân đức thì không lo lắng điều gì, người dũng cảm thì không sợ điều gì. Mạnh Tử đã từng nói, cái tâm biết phân biệt đúng sai là khởi đầu của trí tuệ, bất kể là trí tuệ của người nhập thế hay là đại trí huệ của Phật gia xuất kính, thì trí tuệ của lòng thiện lương luôn luôn là đức tính tốt đẹp của nhân loại. Dù bất kỳ dân tộc nào, thời kỳ lịch sử nào, thì trí tuệ này vẫn mãi tỏa sáng rực rỡ. Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ vận trình tử vi tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, 6 tháng cuối năm âm lịch năm Quý Mão 2023. minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để cải biến vận trình của mình, được hanh thông, tiền đồ rộng mở, luôn hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.